Chương trình tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 hôm nay cũng rất là đặc biệt. Có sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Đình Đại từ Pháp Quốc. Anh là một khuôn mặt khá quen thuộc với những chương trình du ca của chúng ta trong những năm vừa qua. Và hôm nay anh sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Cách đây 5 năm Tình cờ Đình Đại có coi được một phóng sự Nói về ngư dân Ở huyện đảo Lý Sơn Phóng sự mang tên Những ngôi mộ gió Những ngôi mộ gió Là một phóng sự nói về Những ngư dân Của huyện đảo Lý Sơn Đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài khơi ngay trên ngư trường truyền thống của cha ông và những ngư dân xấu số đó đã không còn có cơ hội trở về quê hương và chính người mẹ người chồng của những ngư dân xấu số đó đã phải lập nên những ngôi mộ gió bằng cách tạc tượng của những người thân của mình với ước nguyện mong rằng linh hồn của những ngư dân xấu số có thể trở về yên nghỉ trên đất mẹ con sông có đưa ai về màu tang hiu hắt bát ngát mênh mông biển khơi con đó bên đời cuộc sống tươi bờ còn bao chờ mong một sớm xa khơi biển nuôi ta sông sông qua bao đời biển du ta lớn ôm ấp quê hương đại dương và biết bao người vượt sông kiên cường mặc bao gian khó vẫn sắt son ôm ấp biên mình đã bao người đã bao người trong đi không về đã bao người đã bao người và xong mất chồng và bao ánh mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ còn thấy cha về vì ngoài khơi trên quê hương ta thuyền của anh thuyền của cha bị bọn xâm lăng chúng đâm tan tành chiều nay tôi hát xin hát cho bao lòng với chúa son xin một sớm quê hương bình yên nghe tiếng sông chiều che đón cha về bài học yêu thương biển đảo quê hương ghi nhớ màu tang hiu hắt bát ngát mênh mông biển khơi còn đó bên đời cuộc sống tươi bời còn bao chờ mong một sớm xa khơi ta lớn ôm ấp quê hương đại dương và biết bao người vượt sóng kiên cường mặc bao gian khó vẫn sắc son ôm ấp biên mình đã bao người đã bao người trong đi đã bao người đã bao người và sang mất chồng và bao ánh mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ còn thấy cha về vì ngoài khơi trên quê hương ta thuyền của anh thuyền của cha bị bọn xâm lăng chúng đâm tan nay tôi hát xin hát cho bao người lòng vơi chua xót xin một sớm quê hương bình yên nghe tiếng sông chiều che đón cha về bài học yêu thương biết đau quê hương ghi nhớ muôn đời bài học yêu thương biển đảo quê hương ghi nhớ muôn không còn an toàn ngay cả khí trời cũng không còn để thở tôi thường tự hỏi quê hương tôi rồi sẽ ra sao ai ai đang giết quê hương tôi ai đang giết dân tôi trả lại tôi sông dài biển rộng hãy trả lại tôi rừng núi ruộng đồng nơi cánh cò bay lúa vàng thơm ngát con sóng mênh mông cá lội bạc sông hãy trả lời tôi sao đôi núi trọng Hãy trả lời tôi Sao sông cạn dòng Hãy hỏi vì sao Biên tràn xa ca, Rừng núi khát khô Ruộng cháy đất cằn Ai Ai trả lời Khi quê hương chết khi biển không còn đồm ca để nuôi dân khi rừng xanh trơ trụi xác cây tàn và tự thần trong môi bát cơm canh ai đang giết thân tôi chết thật tình cờ chết không tiếng súng ai đang giết dân tôi sống không niềm tin sống không tình người ai đang giết dân tôi ai đang giết dân tôi ai đang giết dân tôi ai đang giết dân tôi? hãy trả lại tôi sông dài biển rộng hãy trả lại tôi rừng núi ruộng đồng nơi cánh cò bay lúa vàng thơm ngát con sóng mênh mông cá lội bạc dòng hãy trả lời tôi hay trả lời tôi sao sông cạn dòng hãy hỏi vì sao biên tràng xa cá rừng núi khát khô ruộng cháy đất cạn ai ai trả lời khi quê hương chết khi biển không còn tôm cá đến nuôi sớm khi rừng xanh trơ trụi xác cây tàn và tự thần trong môi bán cơm canh ai đang giết dân tôi chết thật tình cờ chết không tiếng số ai đang giết dân tôi sống không niềm tin sóng không tình người ai đang giết dân tôi ai đang giết dân tôi ai đang giết dân tôi ai đang giết